dáng trong vắng mỗi ngày mỗi lần giờ chạm vào nỗi nhớ vô vơ dần dần dịu dịu mập mờ Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với BU Studio. À, và hôm nay thì à, có mặt Phan Yến Nhi đến cửa hàng thì Linh mới lấy cái con H9 ra và BM900 Wachan thì để cho Nhi hát thử để cho mọi người nghe được cái chất âm của con này. À, và qua dây livestream à, hai chiều của nó luôn nha. Mọi người, đây là cái cắm điện thoại, đây là lấy nhạc bằng Bluetooth luôn. Rồi và bây giờ Phan Yến Nhi sẽ hát cho các bạn nghe một bài nha. Xin chào mọi người, mình là Phan Yến Nhi và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người nghe cái âm thanh của cái bộ này qua bài hát Ai chung tình được mãi nha. Trời. chưa cà phê sáng với tôi được không trời vơi qua ngày đông sao thấy cô đơn và lạc lõng đêm mây đang ngủ chưa? ngồi đây uống với tôi vài ly say thì cứ say yêu thì bỏ đi đôi khi ta gặp nhau để dày nhau cánh sống trong khổ đau đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề toàn tin đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đáng khóc đang đau vì ai khóc những giấc trong vắng mỗi ngày mỗi lần giờ chìm vào nỗi nhớ vô vơ gian dần diêu diêu mập mờ nắm chưa xong đã vội đổ vỡ reason để dành nhau cách sống trong khổ đau đôi chân mang lặng thinh hướng một người không hề toàn tình đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đáng khóc đang đau trong vắng mỗi ngày mỗi lần giờ chẳng vào nỗi nhớ vô bờ dần dần diêu diêu mập mờ nắng chưa xong vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài nghĩ đi anh đâu ai chung tình được mấy nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần sợ chạm vào nỗi nhớ dân dân diêu diêu mập mờ nắng chưa xong đã vội đổ vỡ ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn chỉ là vì chẳng muốn yêu đâu ai chung tình được mấy nghĩ đi anh đâu ai chung tình được alo tại vì cái này nó không có hút á cho nên à, mình phải cầm micro gần à tại vì um, nó có một cái chế độ gọi là nó bị tắt cái tạp âm là nó ngăn cái tạp âm đi qua cái mic này khi mà, khi mà lên tai nghe mình ấy thì uh, khi mà mình nói gần thì nó mới vào cái giọng mình thôi nói xa thì ví dụ như như này á thì nó sẽ bị mất đó nó, mất một phần tiếng của mình đấy không đấy thì đây con H9 và BM 900 quay chan thì cái này ờ, đơn giản thôi mua về cắm vào hát đây dành riêng cho những bạn idol à, tiktok hoặc là idol à, bigo hoặc là idol những cái app mà livestream ấy tại vì nó có thể à, truyền à, tín hiệu qua lại bằng cái dây này vào điện thoại hai chiều nha à, và có những cái hiệu ứng như là Đó. thì với những hiệu ứng này để mà mình có thể sử dụng nó để mình có thể bk rồi à, mình có thể à, làm à, tấu hài hello một hai ba bốn đây hả nó có những cái giọng như thế này nè giống như bd đó đây robot thấy không đó thì nó sẽ có nhiều cái hưởng như thế này ha các bạn nha ha thế thôi đơn giản đây à, cảm ơn phan nhi rất nhiều à, sau khi hát một bài hát à, mặc dù ngồi đây rất là buồn ngủ <laughs> ok rồi cảm ơn các bạn nếu các bạn mua hàng thì cứ để lại inbox hoặc là bình luận hoặc là gửi à, vào à, fanpage hoặc là liên hệ số điện thoại hotline 0926 46 45 49 hoặc là vào website bostudio.vn hoặc là hiện là liên hệ Phan Nhi để mà liên Phan Nhi có thể chỉ các bạn làm sao để hát hay như vậy nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.